ưu điểm của em là tính cách của em rất là tự lập à, em sống thì vào tình cảm là em rất là yêu thương động vật ạ à. em thì người yêu thì em chưa có nhưng mà chó thì em có cả chục con chó thì em có cả chục con dạ. à, chó có cả chục con nha À, em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh Xin chào Em chào à, bạn Nam bên cạnh cùng à, tất cả các cô chú và các bạn trong trường quay à, Em tên là Võ Xuân Hằng, năm nay em 32 tuổi Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương ạ à. Em làm nghề gì? Dạ em làm nhân viên phòng nhân sự của một công ty sản xuất ạ à. à vậy đó hả? Làm ở Bình Dương? Dạ Sống ở Bình Dương luôn? Dạ đúng rồi ạ Mà nhà trai? Dạ em chào anh Quyền Linh, chào, chào chị Hồng Vân Chào cưng Chào quý khán giả và bạn nữ bên kia hàng gào em tên là Nguyễn Văn Cường năm nay 32 tuổi em đến từ quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Cường làm gì dạ công việc của em là tôi vẫn nhớ mỗi khi em đối diện ánh mắt nhìn với góc độ đường cong lòng xốn sang khi quỷ tích xoay vòng hồn tôi để giao em đường tiếp tuyến linh có đoán được em là người gì anh linh có thấy điểm từ khóa trong bài thơ em giáo viên hả dạ đúng rồi anh linh ạ à. em là giáo viên ờ, toán lý đồng thời là trưởng phòng của công ty cổ phần giáo dục công nghệ ạ thôi vậy hay rồi đó dạ. vô đề hay đó dạ <laughs> hai bạn này cùng tuổi em thấy hay không dạ có <laughs> hay mà ha dễ thương đó dạ à, ưu điểm khuyết điểm của nhà gái là gì ưu điểm của em là tính cách của em rất là tự lập à, em sống thì vào tình cảm và em rất là yêu thương động vật ạ à em thì người yêu thì em chưa có nhưng mà chó thì em có cả chục con chó thì em có cả chục con à chó có cả chục con nghe mình có khuyết điểm gì không cưng à. dạ em thì em cũng hay quên lắm ạ nhiều khi đi ngoài đường á có người à, chào em á thì những khi em nhận ra họ đến khi ừ. mà họ gặp em họ chào lần thứ ba luôn xong em mới nhẹo nhọi rồi hình như là mình có có biết người này vậy nhiều khi tới bây giờ là em cũng nhớ ra là em quen họ như thế nào ờ, họ là ai luôn là hay quên hay đạn trí chút xíu thôi thấy tuổi thân dễ sợ phụ nữ hay nói người yêu chưa có nhưng chó em có rồi chó có cả chục con thì bởi vì mới khổ cũng... vậy sẵn luôn mình nói về người Đau yêu đi thiệt. mình mình được mình đã có mấy người yêu à, thật ra thì em cũng có trải qua hai mối tình rồi à, thì thực ra thì em thấy nó cũng chưa có sâu sắc lắm tại vì trước trước đây á, thì em à, em tập trung vào trong à, cái công việc công việc ừ. và gia đình quá nhiều đi cho nên là em cũng hơi hời hợt với lại cái thế giới xung quanh quá thì có thể là mình đã bỏ lỡ qua quá nhiều cơ hội rồi ừ. thì nay thì em đến với chương trình thì rất hy vọng là mình có thể tìm được một mạch kép hoàn hảo cho mình ờ để mình có thể um, hai bên có thể tìm hiểu và uh, tiến xa hơn trong Chứ cái mối quan hệ hai mối tình kia là chỉ là nhẹ nhàng thôi thì mối tình đầu tiên của em thì cũng lâu rồi chị cách đây cũng khoảng 6 ờ, năm 6 7 năm về trước rồi còn mối tình gần nhất thì cách đây khoảng một năm thôi à, tụi em thì quen nhau cũng được gần một năm nhưng mà tại vì tính cách của em thì em cũng khá là trầm tính ít nói bạn ấy thì cũng giống giống như em cho nên là có thể là hai bạn không chưa có uh, biết cách để giải bày tâm tư với ừ. nhau ừ. nhiều hơn cho nên là uh, mình không có tiến xa được trong cái mối quan hệ đó okay. đó là mời nhà trai ạ à. dạ uh, về ưu điểm của em á thì tính em dễ thương uh, hòa đồng thân thiện vui vẻ và rất là trung thực còn về điểm yếu thì em cũng ít nói với lại có nhiều khi đôi khi mình làm việc quá nhiều đi nên có những lúc em hơi bị mất cân bằng cuộc sống nên đến đến ờ, em thấy rằng là có lẽ do cũng cơ đơn, cô đơn quá nên là mình cứ lao công việc nhiều á dạ. nên bây giờ là quyết định đến chương trình này à, mong chương trình tìm được một nửa yêu thương của mình để ừ. mà không còn cô đơn nữa dạ. cuộc sống em em cân bằng một cách trọn vẹn <laughs> dễ hai, hai bạn có cái mong muốn giống nhau ghê luôn á dạ, nhưng mà bên đó là có mấy mối tình rồi dạ từ ờ, xưa đến giờ em đã chưa có tình nào chưa mối tình dạ, nào chưa có thầy giáo ta chưa có mối tình dạ, dạ nào dạ, vâng. thầy dạ thầy chưa có mối tình nào luôn á hả chưa có nói về mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào dạ à, lúc mà sinh viên thì em à, tính lúc đó nó quá nhát đi không được như bây giờ mình dạng như bây giờ hồi xưa quá nhát à, cũng tạo áp dạ. lực cho nhà gái tôi ghê chứ nói chung á là ừ, em phải là cái người mà gọi là hướng dẫn đó nhưng mà lỡ như em thích người chủ động hơn em thì sao đó nghe chưa dạ, thầy dạ. cổ thích người chủ động bây giờ ta chủ động được rồi nè thì đó dạ. chút xíu thầy phải chủ động nghe chưa dạ yên tâm vậy dạ, yên tâm dạ không à, không phải là em không có mối tình nào mà em thiếu kinh nghiệm đâu chị dạ, <laughs> chưa chắc vậy là ừ. bây giờ thầy nói luôn đi thầy uh, mong muốn cái uh, cái một nửa của mình sẽ như thế nào thầy tưởng tượng thầy ước mơ làm sao nè dạ em uh, muốn một uh, mảnh ghép của em á là một bạn bạn nữ về ngoại hình nó cao khoảng một sáu trở lên sáu trở lên tóc uh, dài hay ngắn gì cũng được dạ về uh, ngoại hình ưa nhìn cảm tình là được với lại có uh, công việc thu nhập là được <laughs> dạ rồi còn em sao em nói cho thầy nghe đi cái mong muốn của một nửa của em như thế nào dạ em thì cũng đơn giản lắm thì ngoại hình cũng khoảng mét sáu trở lên tại vì cao hơn em là được ừ. nói chung là vừa người không mập quá cũng không ốm quá tính cách thế thì phải ờ, chín chắn trưởng thành và sống phải có trách nhiệm phải biết tự giác tự ý thức á ví dụ như trong công việc gia đình thì ví dụ như sau này ờ, có tiếng xa được ví dụ như thấy vợ bận làm cái này hoặc là vất vả quá thì phải tự giác tự ý thức để làm chứ không cần phải đợi vợ nhắc ờ, chào uh, em gái dạ em chào anh em nói thích người không mập quá không ốm quá hả dạ. ví dụ hơi mập mập chút được không ông tôi đề nghị mai mốt nói cái chữ mập ông đừng có nhìn cho tôi nha thấy chưa mọi người thấy bảo kiếm chuyện không người ta nói bên đàn trai thôi cũng đi cài quay ra ống kính nhìn ống kính đi tại sao cứ phải liếc qua tôi một cái rồi mới trở mặt qua bên kia bây giờ thí dụ nhà trai hơi mập mập chút được thôi dạ trả lời đi cưng trả Đâu, lời hỏi cho... tôi nhìn đây mà tôi hỏi nhà gái ờ, ờ, trả lời nhìn qua đi. kia mà ông dân bà chửi dạ, được dạ, không dạ mập mập xíu được cũng được nhưng mà không phải là mập quá béo béo quá quan trọng là mình có sức khỏe là được ha dạ. bây giờ là em không thích điều gì đàn ông uhm, em không thích bạn nam hút thuốc à, tính tình thì đừng có bảo thủ và khuôn phép quá thầy giáo nãy giờ dễ thương lắm cởi mở <laughs> bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào em đeo kính cận em ừ. thì em cũng có ấn tượng với một số bạn nam bị cận giống em ai có kiến <laughs> em số thầy có cận không thầy không thì em không cận. à thầy không cận không cận lấy kiến đeo vô lấy kính mát đây cũng được ừ, kính mát đây cũng được em cũng không có yêu cầu à, nhiều lắm về cái à, ngoại hình lắm chủ yếu là tính cách của bạn có uh, hòa hợp được với tính cách của em hay rồi. không em đi với ai vậy ờ đáng lẽ là hôm nay em đến với mẹ em ừ. ờ, nhưng mà vì một số lý do nên mẹ em không có đến được ừ. thì uh, trước khi đến đây thì mẹ cũng nhắn nhủ là uh, con gái đến chương trình thì uh, cố gắng là dỡ con rể về cho mẹ ừ. thôi coi như chị đại diện ờ, cho gia dạ. đình bên nhà gái nha okay trai đi với ai dạ hôm nay em đến với mẹ chị dâu và thầy minh đồng nghiệp của em à mẹ chị dâu thầy minh đó ha dạ rồi bây giờ đầu tiên mẹ đi thì đến đây để để à, tìm dâu cháu này cũng được thôi hai đứa cho nhau một cơ hội đi dạ đó mẹ đơn giản xúc tích vậy đó thôi hai đứa bấm nút đi hai đứa ơi đó. mẹ thấy được rồi đó rồi xin mời thầy minh chào à, chị hồng vân dạ chào thầy dạ chào à, bạn nữ và các nhà gái anh muốn nói về em cường là một người đồng nghiệp cũng là một người em thì trong công việc á, thì cũng rất là nhiệt tình song sáo và sống rất là tình cảm do cũng quá hiền từ đi thì em nghĩ hôm nay à, hai đứa đến với chương trình á, cũng là một cái duyên một cái cơ hội anh nghĩ là hạnh phúc thì cần phải bổ sung cho nhau những cái khiếm khuyết em cường sẽ vì quá là nhút nhát <laughs> rụt rè thì à, mong là em bổ sung những cái đức tính đó cho cường hai đứa có thể ờ, hạnh phúc hơn trong cái tương lai anh xin hết hai đứa nên cho nhau một cơ hội dạ, cảm ơn dạ, thầy cảm ơn thầy bây giờ chúng ta sẽ mở rào để cho hai bên gặp mặt mở rào nhưng buổi gặp gỡ hôm nay anh có tặng em món quà dạ cảm ơn anh em cũng có món quà muốn tặng anh Cảm em thì rất thích là xương rồng bởi vì ờ, trong bất cứ bất cứ tình huống khắc nghiệt nào thì xương rồng cũng luôn mạnh mẽ vươn lên dạ. rồi em mở quà đi của thầy đi coi là thầy tặng cái gì chai nước hoa phải không anh dạ. hiện nay hy vọng là cái cái cái mùa này nó đặc trưng khi em sử dụng nó em sẽ nhớ đến người tặng à, mùa đặc trưng chúng ta có thể uh, trao đổi về ờ, cảm nhận lần đầu tiên mình gặp mặt đó à, qua cuộc trò chuyện của uh, anh Hoàng Linh và chị Hồng Vân thì bây giờ hai ta đã gặp đối diện với nhau ừ. thì em cảm nhận về anh như thế nào ấn tượng đầu tiên á thì à, em thấy lúc nãy là được biết là anh là thầy giáo thì em nghĩ là đúng chuẩn của thầy <laughs> giáo luôn rồi hiện tại thì ấn tượng ban đầu cũng khá là tốt và. Ừ. thì uh, thế là anh cảm thấy em thế nào thì uh, trong tưởng tượng của anh bây giờ thấy trực tiếp em á nó cũng góng tám mươi phần trăm về tưởng tượng à, ừ. một cô gái xinh xắn dễ thương dạ, cảm ơn mịn màng chống chẻo yeah. <laughs> Dạ. công việc của em uh, bên nhân sự lý nhân sự đó mình làm giờ hành chính không em em làm nhân sự tổng hợp luôn ạ à. à, tất cả các vấn đề liên quan về công lương tuyển dụng ờ, chế độ phúc lợi yeah. Dạ. vậy là chắc uh, mình làm giờ hành chính trong tuần thôi đúng không dạ à, đúng à. rồi thứ, thứ bảy nhật cuối tuần là em có thời gian rảnh nhiều um, thứ bảy thì em làm tuần làm tuần nghỉ chủ nhật thì tất nhiên là em được nghỉ rồi vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian để hẹn hò yeah. Dạ. bây giờ thầy giáo có thể nói với à, tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện ờ, à, em à, hai chúng mình à, đăng ký tham gia chương trình mà ngày hôm nay ngay tại đây giờ phút này chúng ta gặp nhau đó là một cơ duyên thì anh nghĩ rằng là hai chúng ta nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và có thể mình tiến tới xa hơn mà em yên tâm anh tự tin là anh sẽ là bờ vai vững chắc để che chở cho em đi cùng em đồng hành em đến suốt cuộc đời <laughs> anh tự tin về điều đó ok rồi. để tay vào nút bấm đi à, để nút bấm đi rồi một hai ba chúc mừng chúc mừng thầy giáo nha chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau hãy nắm tay nhau để nắm chặt tay nhau nha dạ thưa hai bác à, thưa bác cho con quý hằng được à, chính thức quen nhau chính thức hẹn hò tìm hiểu và hai bác cứ yên tâm những gì lúc nãy con nói là chắc chắn thật một trăm phần trăm là là uy tín của con Rồi. những gì con nói con sẽ làm được dạ, hai bác yên tâm hai bác ở nhà yên tâm nha <laughs> Rồi ờ, sẵn vậy xin phép hai bác đi cho ờ, hung lên má em Hằng cái Dạ cô xin phép hai bác được uh, hung em Hằng Dạ Hay quá Thầy giáo chưa yêu lần nào nha